hôm qua đây như phước quay đây thì máu tùm lum chân nè cũng đã được vệ sinh sạch sẽ rồi còn phía trước của chú anh chị đây chính là vợ của anh ấy à, chị Yến rồi bây giờ mình à, sẽ vào nha rồi Phước à, sẽ à, tổng kết cái à, à, mạnh thường quân hỗ trợ hôm qua giờ cũng như là trao đổi một số ý kiến với gia đình kèm theo đó là sự hỗ trợ con tính về sau để cho à, sự ra đi của ảnh thì ảnh cũng bỏ lại ba ba bé nhỏ và vợ nó vợ ảnh cũng bị tai biến nữa nên mình à, coi coi sắp xếp làm sao cho có sự à, nói chung là à, về sau về lâu dài cho gia đình để à, có cuộc sống nó à, ổn định hơn tí xíu rồi em chào chị nha rồi dạ con chào cô luôn dạ đây vô để con xin phép con đốt uh, cây nhang nha đem cốt về luôn rồi đó hả đem cốt về em chưa mới đem sáng. dạ dạ do là mình à, vừa mới mất xong rồi à, ảnh bị bệnh á theo như là ảnh bị bệnh là chắc là ảnh bệnh xuất à, huyết chắc xuất huyết bao tử quá bị phổi xuất ờ. huyết bao tử rồi à, ly ơi ly ơi ly dạ. lỡ rồi cầm cái máy giùm anh cái ly để anh đốt cho anh cây nhang cái nha rồi em nói chuyện với gia đình mình từ từ nha coi chừng nó rung à, để vị trí nguyên cho cô chú anh chị xem nha à, chị chị qua bên đây luôn đi chị bắt cái ghế đi mình bắt cái ghế qua bên đây mình ngồi đi nha dạ. rồi mình ngồi đây nè chị đây, chị cũng bị tai biến đó cô chú anh chị đây đi đứng cũng ờ, rất là khó khăn rồi à, mình nếu nếu mà theo vậy mình ờ, mình xin uh, tắt cái máy kinh tí xíu có sao không ta ừ, để cho, cho nó đỡ ồn á xin xin phép cái tắt máy kinh cỡ khoảng 5-10 phút ha rồi rồi thì uh, Liên hồi đó có có có em đây luôn nha à, nhưng giờ thì uh, hôm qua giờ á sự trao đổi của Ly dạ. ở à, đây cũng là người em gái thôi cũng hay thường uh, đi uh, thiện nguyện chung uh, với gia đình mình thì thứ nhất là em ờ, đến đây giờ em cũng gửi lời chia buồn nha hôm qua sự ra đi đột ngột đấy thì em cũng vừa ghé rồi em gửi tiền ở tạm ứng cái rồi xong em đi về và em ờ, đăng bài liền à, giờ nói sao ta em <laughs> giờ chỉ gửi lời chia buồn cái thôi rồi cái giờ cái tiếp theo là à, cái nhà này cho em hỏi á là đất của mình luôn hay sao ạ à? đất của mình luôn à đất của mình chiều ngang là bao nhiêu rồi chiều dài là bao nhiêu ạ à? em thấy chiều ngang này thôi để chừng nữa có gì khi mà em sửa xong rồi cho, đội thợ lại họ xem nhé dạ, dạ, rồi à, giờ vậy nhé à, hôm qua giờ thì à, các nhóm khác dạ, dạ dạ giờ thì em sẽ tính như vậy để cho chị à, về sau nha tại nhà còn ba bé nhỏ và chị cũng bệnh nữa mà lúc đó nếu mà khi mà ảnh còn sống là ảnh làm hồ và chị là làm cái gì làm uh, tàu chợ rồi có cơm nội chợ ừ. à, nội chợ cơm nước với lại lo bé ba bé ở nhà ba dạ. bé ở nhà là một bé là tuổi của từng bé là bao nhiêu chị bốn ờ, mười sáu tuổi à đây là 16 còn đây nữa phải không 13 dạ, tuổi còn ra cho, cho đây đây được rồi được rồi đây nữa ha cũng bé gái luôn và cái nhà là à cái nhà gì hả? Dạ. trời 14 hả? bé trai 14 hả là ba bé còn đi học hết không dạ đi học hết à vậy hả dạ. rồi à, hôm qua về thì em à, đăng bài nhé rồi dạ. sau đó thì à, cũng do nhờ nhờ một phần là do bạn ly này nè dạ, bạn ấy dạ. gợi ý cho em và em biết được cái thông tin gia đình của mình dạ. thì em về em cũng đăng bài và sau đó thì cũng có những nhóm khác dạ. họ đăng bài thì à, những nhóm khác thì em không biết như thế nào nha dạ, dạ. À, thì chắc cũng có ly cũng có nói với chị dạ. là được à, 34 triệu dạ. của ba nhóm nào đó thì 34 triệu đó thì em sẽ không xen vào dạ. và à, như em đã à, ly cũng đã lời nói thương lượng với chị là để dùng à, mở sổ tiết kiệm dạ. cho gia đình dạ. để trang trải dạ. à, một tháng rút 4 triệu dạ. dạ thì có nói rồi phải không dạ, chị cũng dạ, ok dạ, phải không dạ, dạ. còn hôm qua thì có vấn đề à, tiền về à, 10 triệu em tạm ứng dạ. à, do là sự gấp rút thì em cũng ứng trước cho gia đình mình dạ. thì cái số tiền đó thì à, gia đình mình á là dùng để đã chi những gì rồi chị nhớ không trả dạ, tiền ờ, hàng tiền hàng dạ, rồi rồi ờ, với ờ, tiền tiền gì tiền thiêu à một triệu tiền làm dạ. nấm à tiền nấm để cốt 4 triệu ừ. à. mua đồ cúng à với mua đồ cúng ừ. thì nói chung là cái số tiền đó thì uh, 10 triệu đó thì em tạm ứng thì coi như là còn dư bao nhiêu dạ. thì chị bỏ tiền trong mình dạ. để uh, mua đồ cúng kiến đồ ảnh dạ, làm dạ. thất tầng dạ, dạ. chắc cũng còn dư được khoảng 3-4 triệu dạ. rồi rồi tiếp theo là bên nhóm của bạn Ly thì như dạ. Ly nói lại em là cũng được 13 triệu dạ. thì 13 triệu đó thì uh, Ly cái thứ nhất là Ly sẽ dùng để uh, mua bốn chiếc xe đạp ô oh, ba chiếc xe đạp cho bé dạ. cho ba ba đứa con à, chị đi học dạ. tại lúc đó giờ như đâu có xe đạp đi học đi học đi dạ. bộ không dạ rồi cái thứ hai nữa là hôm qua à, khi mà đạo tỳ làm đám cho chị họ dạ. không có lấy tiền công hay là phí miễn phí nhưng mà do cái áo của họ bạc màu hết dạ, rồi dạ, dạ. và lâu hết rồi dạ. thì à, xin 6 bộ đồ dạ, thì như ly 16 bộ đồ là 2 triệu 8 dạ. thì à, rồi thôi thì cũng ly cũng chích trong cái số tiền 13 triệu đó mua cho họ dạ. để à, họ có thể như lần nữa đi để họ làm miễn phí cho những cái khác giống như dạ, mình cũng dạ. tạo cái công đức lại cho anh à, anh dạ. út đây dạ, dạ. Ừ rồi sau khi mua xe đạp và trừ đó không còn bao nhiêu tiền thì chừng nữa uh, Ly sẽ báo lại với chị yeah. Dạ. và cái số tiền đó thì nó Ly sẽ cộng chung với dạ, à, cộng với cái số tiền cộng với cái uh, số tiền uh, của bên em dạ. à, cộng với cái số tiền của bên em thì uh, sẽ dùng để sửa nhà cho chị sau khi sửa nhà xong thì còn dư lại bao nhiêu tiền thì em sẽ trao cho gia đình mình dạ. để trang trải và lo cho bé ăn học dạ. em không giữ một ngàn nào hết dạ. dạ nhưng mà tại cái số tiền giờ cũng hơi nhiều dạ. thì uh, nhiều thì không nhiều nhưng mà so với uh, gia đình mình thì chắc có lẽ là đây có là một cái số tiền lớn dạ. thì uh, bên em hôm qua giờ thì uh, cũng được uh, 60 triệu dạ. 60 mấy triệu nhưng mà dạ. tạm thời thì em chỉ thông bố 60 60 triệu nha dạ. và em vẫn tiếp tục nhận dạ. sự hỗ trợ để cho gia đình mình có dư dương tí xíu tại dạ. vì uh, em phải coi cái sửa nhà bao nhiêu tại em chưa có gặp thợ đồ nói chuyện yeah. Dạ. nhưng mà cái nhà của chị thì em chỉ gói gọn chắc cũng khoảng cỡ bốn mấy năm chục triệu à yeah. Dạ. thì uh, em sẽ xây như thế này ha chị yeah, dạ, coi yeah. coi vừa ý không ha yeah. xây thì nó cũng sẽ làm y chang giống vậy yeah. y chang giống tới đây nhưng mà ở trên em sẽ lập ton lên luôn để cho ngăn dách cho mình yeah. rồi cái thứ hai nữa em sẽ làm lại nhà vệ sinh yeah. bếp nút đồ đàng hoàng lại yeah, mặt trước sẽ làm lại luôn ừ. đây nè tại vì yeah. nhà này dột hết trơn nè cô yeah. chú anh chị ton đồ lột lại hết ở trước này làm cái uh, như những ờ. căn nhà trước uh, mặt tường cũng vậy rồi nếu mà cần nữa dạ sẽ làm thêm cái cửa sổ bên hông này nữa cho nó thoáng dạ. chị thích thì chị mở không thích thì thôi dạ. chị đóng cửa sổ lùa dạ, dạ. rồi ở đây cho em hỏi là nước nó có ngập không dạ không rồi nước không ngập ha nhưng dạ. mà nếu mà có làm thì mình sẽ làm cho nó cao hơn tí xíu nữa dạ, dạ. lên cỡ hai tấc cỡ gan tay nữa dạ. cho cái nền nó cao hơn để dự trù về sau khi mà người ta có làm đường thì lỡ gì nước nó cũng không có tràn vô nhà mình cái đó là tính cái hậu về sau luôn dạ dạ thì em chỉ báo cho chị biết như dạ, vậy dạ. À, và phước cũng thưa với cô chú anh chị nha cái à, phước sẽ còn quay trở lại và còn cất nhà nên cái danh sách mạnh thường quân à, phước sẽ cập nhật tiếp ở những phần sau kèm theo đó là phước vẫn nhận sự hỗ trợ chung tay à, với à, tiếp sức cho gia đình mình gia đình của chị yến đây nè như cô chú anh chị xem chị nè cũng à, nãy đi đứng hơi khó khăn nha rồi thì em chỉ lại thương lượng với chuyện gì thôi dạ, dạ. bây giờ về nè còn cái về vấn đề mà sửa nhà thì em cũng đã xin địa phương dạ. à, nếu mà chị muốn khởi công á là khởi công vào ngày nào có cần coi ngày gì không có kiên kỵ gì không dạ để mẹ bả đi coi ngày rồi mẹ à. mẹ nói lại rồi có gì báo với ly giùm em dạ, nha dạ, dạ. rồi tại vì nhiều gia đình á đang dạ. Ờ, đang có người mất mới mất dạ. nên ờ, nhiều khi ờ, sợ có kiên kỵ thì để thì có gì thì gia đình mình à, cho em hay dạ, dạ. cái đó là tùy thuộc về gia đình mình dạ, tại vì à, có vụ mất cũng hơi khó khăn ủa cái mẹ này là mẹ của ảnh hay là mẹ của chị tôi hả là chị ruột chị à chị ruột à, chị ruột của chị ha dạ dạ hồi lúc trước lúc mà chồng chị chưa mất ngày chị đi làm nội trợ ờ, ở nhà không hả và ảnh ngày ảnh làm hồ được nhiêu tiền trăm gì à vậy là anh là phụ hồ chứ không phải là được thợ nữa hả thợ đó thợ thì cao hơn nha ờ. thợ thì ngày là cao hơn đó thợ thì ngày ba trăm mấy bốn trăm tùy chỗ làm á dạ. thợ giỏi hay là thợ làm sao á ảnh làm hồ lâu lắm chưa dạ lâu rồi dạ là anh bệnh lâu chưa chị bệnh lâu lắm rồi mà không đưa đi chữa trị thì sao dạ không tiền rồi lấy gì đưa dạ, vậy ông nói là ông đi làm Nhận giờ nuôi con chị Vợ Vợ chết rồi Không tiền gì hết trơn Chị cũng uh, uh, Giờ thì ờ, sự việc vậy giờ mình còn ba ba bé Chị cũng gắng cố gắng ha, dành sức khỏe nha Dạ Bây giờ ba con cũng gắng vừa theo uh, Bé này nhiêu tuổi trời cao vậy? 14 tuổi Gì? 14 tuổi hả? Nó dạ. đang học trường nào? Cái cái hai. Cái khế hai hả? Học lớp mấy rồi? lớp 5 hả rồi mới lớp 5 mà cao chắc cỡ mét bảy mấy quá à còn ở trên đó các bạn thợ cho đó là ai dạ, dạ, dạ, à là là mà ba của chị à là ba của ảnh luôn á hả ba của uh, con em dâu à là ba của chị đây em đảo qua một vòng này coi nhà gì mà năm người năm người ờ, ở Thôi vậy ờ, chắc có lẽ Phước cũng ờ, sẽ kết thúc clip tại đây nha Và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào ờ, một cái clip sau Để ngày khởi công Ngày khởi công thì Phước sẽ cho biết vào phần sau đó Clip sau tất nhiên là khởi công đó Dẫn thợ lại là khởi công Trước khi khởi công thì gia đình mình kiếm một cái chỗ nào đó Ở dạ. tạm vài bữa dọn đồ dạ. đồ ra nha dạ. Hai bé gái luôn ha Rồi, thôi vậy em xin chào chị nha chị Yến nha và em chào chị luôn nha và gia đình mình cứ bàn ngày khởi công lại nha Yeah.